Tàu ngầm Kilo của Hải quân Nhân dân Việt Nam được trang bị loại vũ khí với hỏa lực cực mạnh có khả năng vô hiệu hóa hoặc tấn công tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến mặt nước và thậm chí có thể vô hiệu hóa hoặc đánh chìm tàu sân bay đối phương. Tàu ngầm Kilo mà Việt Nam mua từ Nga được trang bị những khí tài hiện đại nhất, đặc biệt được trang bị ngư lôi nhanh nhất thế giới, là nỗi ám ảnh, sát thủ tàu sân bay, tiêu diệt mọi mục tiêu trên và dưới mặt nước, cũng như trên đất liền và cả trên không. Tàu có hỏa lực mạnh, khả năng tấn công đối thủ tầm xa, Đặc điểm nổi bật nhất của tàu là khả năng vận hành êm, gần như không tạo tiếng ồn, giúp tàu có khả năng phát hiện các mục tiêu trước khi bị chúng phát hiện. Cũng chính vì thế tàu ngầm Kilo được NATO đặt cho biệt danh là Black Hole, lỗ đen của đại dương, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ, biên cương tổ quốc cũng như biển đảo trong tình hình mới. Năm 2009, Thủ tướng đã ký hợp đồng với Nga mua 6 tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện diesel lớp Kilo Project, tàu ngầm lớp Kilo dài 74 mét, rộng 9,9 mét. Tàu được trang bị động cơ diesel và hai động cơ điện công suất 1.000 kW. Tàu ngầm Kilo Việt Nam có lượng giãn nước tối đa khi lặn là 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý trên giờ, độ sâu lặn bình quân 240 m, tối đa 300 m, thời gian hành trình tối đa trên biển 45 ngày, thủy thủ đoàn 52 người. Kilo 636MV được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm, thủy lôi và tên lửa hành trình thế hệ Club S, có khả năng tác chiến chống hạm, chống ngầm trên các vùng biển nước nông và cả nước sâu. Tàu ngầm Kilo được đánh giá là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất thế giới với độ ổn tương đối thấp để trốn tránh các hệ thống định vị thủy âm chống ngầm của đối phương. Điều làm nên sức mạnh của tàu ngầm Kilo nằm ở một trong những loại vũ khí tối tân trên tàu, đó chính là hệ thống tên lửa hành trình Club S, một loại tên lửa thông minh và hiện đại nhất hiện nay. Chính được trang bị loại tên lửa này mà tàu có khả năng tấn công tiêu diệt tàu ngầm tàu chiến mặt nước và thậm chí có thể vô hiệu hóa hoặc đánh chìm tàu sân bay đối phương. Plat là tên hệ thống tên lửa tấn công đa năng được sử dụng cho nhiệm vụ tấn công tiêu diệt tàu chiến mặt nước, kể cả tàu sân bay, tàu ngầm và mục tiêu mặt đất. Hệ thống Club S có thể sử dụng 5 loại tên lửa, cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu trên bộ lẫn trên biển. Tên lửa hành trình chống tàu 3M54E dùng để tiêu diệt tàu tuần tiễu, tàu khu trục, tàu đổ bộ, tàu hậu cần. Tên lửa lắp động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động cơ tốp pin phản lực cho hành trình bay tăng tốc tiếp cận mục tiêu cho phép đạt vận tốc gấp gần 3 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn 200 km. Khi cách mục tiêu tầm 60 km, đạn tên lửa sẽ tự động phát hiện, bám bắt và khóa mục tiêu mà không cần sự can thiệp từ tàu phóng. Với vận tốc vượt âm thanh, đạn 3M54E được xem là một trong những sát thủ chống tàu chiến nguy hiểm nhất thế giới. Quả đạn có quỹ đạo bay cực kỳ phức tạp trong hành trình tiếp cận mục tiêu Cách 15 km, quả đạn chỉ bay cách mặt nước 30 m, nó gây khó khăn cho biện pháp đánh chặn của tàu đối phương. Tên lửa hành trình đối đất 3M14E dài 6,2 m, lắp đầu đạn nặng 400 kg, tầm bắn 275 km. Tên lửa chống tàu ngầm 91RE1 có tầm bắn 50 km. Tên lửa chống tàu ngầm 91RE2 có tầm bắn 40 km. Các đạn tên lửa của hệ thống Club S được bắn từ máy phóng ngư lôi cỡ 533mm trên tàu ngầm tấn công Kilo. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, Club S trên tàu ngầm Việt Nam sẽ trang bị đạn tên lửa hành trình chống tàu 3M54E trên E1. Đây là một loại vũ khí cần thiết để bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có diễn biến hết sức phức tạp. Trang bị ngư lôi có 102 nhanh nhất thế giới. Ngoài sát thủ diệt tàu sân bay Club tàu ngầm tấn công Kilo Project 636 của Việt Nam có thể bắn được ngư lôi nhanh nhất thế giới. Ngư lôi VA111 Skvao là sản phẩm của viện thiết kế hợp nhất này. Theo các nguồn tin, loại ngư lôi này được đưa vào sử dụng từ năm 1977, triển khai hoạt động rộng trong hạm đội tàu ngầm Nga từ những năm 1990. Với yêu cầu thiết kế một loại ngư lôi tốc độ cao, các nhà khoa học đã ứng dụng một công nghệ hoàn toàn mới là công nghệ tạo ra siêu bọt khí bao bọc xung quanh ngư lôi. Thiết kế này gần như làm triệt tiêu toàn bộ ma sát của nước tác động lên ngư lôi giúp nó đạt tốc độ nhanh hơn. Tức là, ngư lôi VA111 di chuyển dưới nước trong một khoang bong bóng khí nên được gọi là ngư lôi siêu khoang. Phần siêu khoang được tạo ra từ một chiếc mũi hình nón đặc biệt. Với điều đó, ngư lôi siêu khoang VA111 có thể đạt tốc độ dưới nước vượt quá 370 km h một tốc độ mà không một loại ngư lôi nào trên thế giới có thể so sánh được. VA111 được bắn ra từ máy phóng ngư lôi tiêu chuẩn 533mm với tốc độ 93 km h Sau đó động cơ tên luân hiển liệu lỏng sẽ được kích hoạt đẩy tốc độ của ngư lôi lên quá 370 km h Một số nguồn tin gần đây cho biết, tốc độ của ngư lôi có thể lên đến 560 km h nhờ ứng dụng động cơ tên lửa mới. Tầm bắn với biến thể đầu tiên chỉ khoảng 7 km, các biến thể nâng cấp về sau có tầm bắn từ 11 đến 15 km. Do thiết kế ứng dụng công nghệ tạo ra siêu khoang nên ngư lôi có độ sâu hoạt động chỉ khoảng 100m đổ lại. VA111 có chiều dài 8,2m, đường kính 533mm, trọng lượng 2.700kg. VA111 lắp đầu đạn nặng 700kg cho phép tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn. Thậm chí nó có thể gây hư hại lớn, làm mất khả năng chiến đấu tàu sân bay. Thiết kế ban đầu của VA111 chỉ có khả năng dẫn hướng quán tính, ngư lôi này cung cấp một giải pháp tấn công bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay do tốc độ của ngư lôi quá nhanh. Và loại ngư lôi này cũng được sử dụng để chống ngư lôi dẫn hướng âm thanh thụ động bằng dây dân của đối phương. Biến thể nâng cấp về sau được trang bị hệ thống dẫn hướng điện tử. Bốn vây dẫn hướng đã được trang bị cho ngư lôi để hiệu chỉnh đường đi. Phần mũi tạo ra siêu khoang cũng được cải tiến để giúp việc hướng luồng siêu khoang theo các bánh lái phía sau được dễ dàng hơn. Theo một số nguồn tin, Nga đã xuất khẩu cho Trung Quốc 40 quả ngư lôi siêu khoang VA111 Skvao-E vào những năm 1998. Tuy nhiên, biến thể xuất khẩu cho Trung Quốc không có khả năng dẫn hướng và tầm bắn rất ngắn. Theo một số nguồn tin không chính thức, tàu ngầm Kilo 636MV đang đóng cho Việt Nam có khả năng sử dụng loại ngư lôi siêu hạng này. Về 6 chiếc tàu ngầm Kilo mà Nga bán cho Việt Nam, từ lâu có thông tin cho rằng Việt Nam có thể sử dụng chúng để xây dựng hai hạm đội. Tuy nhiên, theo nguồn tin,